Và phần một đến hôm nay, thầy trò mình sẽ đi vào tìm hiểu phần lý thuyết để cho các em. Thứ nhất, <clears throat> bốn nhỏ, thầy muốn giới thiệu các em sơ đồ biến đổi tương đương của động cơ điện. Thầy vừa chỉ ra cho các em, động cơ điện chính là máy điện biến đổi trực tiếp từ năng lượng điện trở thành năng lượng cơ, đúng không ạ? Năng lượng điện trở thành năng lượng cơ. Ở đây là sơ đồ của chúng ta. Giả sử cơ độ dòng điện đi vào trong động cơ như thế này, được chưa? Và biến biến biến đổi thành sang bên này để đến cái việc tiêu thụ có ích của chúng ta được chưa? Đây chính là sơ đồ biến đổi tương đương đơn giản thôi của động cơ. Ta nhìn đây ạ. Đó, Y của động cơ khi đi ra cũng là Y, U cũng là U, được chưa ạ? Lúc đó đây, tiêu thụ có ích của chúng ta. Ví dụ như tủ lạnh này khi cắm điện vào tiêu thụ có ích đó làm gì? Làm lạnh đồ đồ ăn này vân vân đúng không nhỉ? Được chưa? Hay là giữ bảo quản thực phẩm vân vân nhé. Như vậy đây ta đưa ra một số nhận xét. Nhận xét thứ nhất, cường độ dòng điện các bạn chú ý nhé. Đây ạ, cương độ dòng điện qua động cơ và trong mạch xoay chiều mà động cơ bắt nối tiếp đều là Y. Ta nhìn lại hình vẽ một chút ạ. Đây ạ. Đây Y đi vào qua động cơ và đến mạch xoay chiều thì đều là Y. Được chưa các em? Đó. Thứ hai, công suất hao phí của động cơ. Công suất hao phí của động cơ lúc này nó là cái gì? Đó chính là cái tải tiêu thụ của chúng ta thôi. Tải có trở đúng nhỉ? Delta P bằng Y bình R. Ta lại quay lại hình vẽ nhé. Đây. Y bình R, động cơ của ta đối với R. Được chưa ạ? Đấy. Thứ ba, hệ số công suất của động cơ. Hệ số công suất của động cơ thì tất cả các thiết bị tiêu thụ điện hàng ngày của chúng ta đều có hệ số công suất các bạn chú ý nhé. Ở ngoài đời sống, khi chúng ta đi mua một thiết bị nào cả nào đó ta phải kiểm tra xem à hệ số công suất là bao nhiêu. Chúng ta nhớ thật kỹ đấy. Khi hệ số công suất càng lớn, càng lớn thì lúc này, lúc này chúng ta càng tốt cái thiết bị nó càng tốt và càng tiêu thụ ít điện, nhớ thầy nhé. Và ở ngoài đời sống thông thường người ta đã định hướng tới khoảng 0,9 mấy rồi được chưa nhớ điều đó thầy nhé hệ số công suất của động cơ được tính bởi cốt phi bằng P chia UI trong đó P là gì là công suất động cơ tiêu thụ công suất động cơ tiêu thụ và mỗi động cơ thì đều ghi tần số sử dụng và kèm theo hệ số công suất tương ứng cái này để tần số sử dụng là gì là nó dùng trong cái à, dòng điện là bao nhiêu này và hệ số công suất là bao nhiêu để ta biết là à tiêu thụ điện tốt hay là hay là không tốt đúng chưa ví dụ bây giờ một số cái điều hòa này nó có thể chạy được dòng điện 220V của chúng ta nhưng một số điều hòa nhập từ từ Nhật về chẳng hạn thì chỉ chạy được cái dòng điện của ta là 110V nữa chẳng hạn lúc đó ta phải không biết được các thông số này thì chúng ta sẽ bị cháy ngay lập tức được chưa và đương nhiên người thợ người ta phải nắm hết những cái này nhớ thầy nhé công suất hao phí của động cơ được tính này và công suất này là à, hệ số suất là P này là công suất động cơ tiêu tiêu thụ từ đây từ đây ta suy nhận xét đó là gì công có ích của động cơ